Địa ốc Vasta xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 9, đất Khe Xanh, phường 10, diện tích 8.000m2, có 300m2 xây dựng, sổ riêng, hướng Tây Nam, đường ô tô, đất cách chợ Đà Lạt 4km, khu dân cư hiện hữu, xung quanh có nhiều khách sạn homestay, thích hợp kinh doanh, giá 51,2 tỷ đất Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, diện tích 70m2, sổ nông nghiệp phân quyền 6 nhà, mua bán sang tên, hướng Bắc, đường ô tô, đất cách Hồ Xuân Hương 5,7 km, 4 phút ô tô ra đến chợ Thái phiên 600m đến trường học, trạm y tế, cửa hàng tiện lợi, thế đất bằng khoảng giá 1,13 tỷ. Nhà hẻm Hà Huy Tập, phường 3, diện tích 247m2, sổ riêng xây dựng, nhà có 23 phòng trọ rộng, có thể làm căn hộ dịch vụ, hiện đang cho thuê 45 triệu trên một tháng hướng Bắc, đường hẻm dải nhựa xe máy, cách trục chính Hà Huy Tập 5 căn, đất cách Hồ Xuân Hương 950m, 500m ra tới nhà thờ chính tòa, cây xăng, ủy ban nhân dân, tiện ích đầy đủ, khu tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng lớn, giá 13 tỷ. Nhà hẻm Lê Hồng Phong, phường 4, diện tích 52m2, sổ riêng xây dựng, nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, một toilet, hướng Bắc, đường xe máy dễ đi, ô tô để cách nhà 70m, nhà cách trung tâm 2 km, 900m ra đến chợ Nam Thiên, cây xăng, trụ sở công an, cách trục chính Ngô Thì Nhậm 60m, gần công trình tín ngưỡng, khu dân cư đông đúc, yên tĩnh, giá 3,15 tỷ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, hotline 0937 055 333.